kinh nhất dạ hiền giả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa vát Thiết, Xá Vệ, Chetawana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn dạy như sau. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ngươi, nhất dạ hiền giả tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Thư vân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Và này các tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, sắc của tôi trong quá khứ là thế này thế nọ, rồi thả tâm thích thú trong đó. Thọ của tôi trong quá khứ là thế này thế nọ, rồi thả tâm thích thú trong đó. Tưởng của tôi trong quá khứ là thế này, thế nọ, rồi thả tâm, thích thú trong đó. Hành của tôi trong quá khứ là thế này, thế nọ, rồi thả tâm thích thú trong đó. Thức của tôi trong quá khứ là thế này, thế nọ, rồi thả tâm thích thú trong đó. Như vậy, này các tỷ kheo, là truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vị ấy không bận lòng về sắc, thọ, tưởng, hành, trong quá khứ là thế này thế nọ, để thả tâm thích thú trong đó. Này các tỷ kheo, như vậy là không truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ước vọng trong tương lai? Vì ấy mong mỏi, sắc, thọ, tưởng, hành thức của mình trong tương lai được như thế này, thế nọ rồi thích thú trong đó. Đây gọi là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? vì ấy không có lòng mong mỏi sắc, thọ, tưởng, hành thức của tôi trong tương lai sẽ như thế này, thế nọ để đem lòng thích thú trong đó. Như vậy gọi là không ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỷ kheo, có kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp, không được diện kiến bậc thánh, không biết gì về pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không diện kiến các bậc chân nhân, không biết gì về pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, nên quan niệm sắc là chính mình, hay quan niệm chính mình có sắc, hay quan niệm sắc có trong chính mình, hay quan niệm chính mình có trong sắc, hay quan niệm thọ tưởng hành chấm chấm chấm, hay quan niệm thức là chính mình chấm chấm chấm, hay quan niệm chính mình có thức, hay quan niệm thức có trong chính mình hay quan niệm chính mình có trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỷ kheo, có vị đa văn thánh, được diện kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được diện kiến các bậc chân nhân, biết rõ pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quan niệm sắc là chính mình, không quan niệm chính mình có sắc, không quan niệm sắc có trong chính mình, không quan niệm chính mình có trong sắc, không quan niệm thọ, tưởng, hành, chấm chấm chấm, không quan niệm thức là chính mình, chấm chấm chấm, không quan niệm chính mình có thức, không quan niệm thức có trong chính mình, không quan niệm chính mình có trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết là dựa vào ý nghĩa này mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn.